lộ kế hoạch cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc với Ấn Độ trong xung đột biên giới. Các chuyên gia quân sự cảnh báo, tình hình trên thực địa ở vùng biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Các chuyên gia quân sự đang tỏ ra hết sức lo ngại hoạt động tranh chấp biên giới kéo dài nhiều tháng qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể leo thang căng thẳng hơn nữa khi xuất hiện những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy quân đội Trung Quốc PLA đang tăng cường khả năng vũ khí của mình ở một thành phố gần đó. Theo India Today. Kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ PLA đang đẩy mạnh xây dựng hai đường băng mới tại căn cứ không quân Hotan, cơ sở quân sự nằm ở vị trí gần nhất với khu vực tranh chấp Ladakh. Mỗi đường băng này có chiều dài khoảng 4 km và chiều rộng 60 m, được xây dựng ở phía nam đường băng hiện tại. Căn cứ Hontan nằm cách đèo Karakoram khoảng 250 km về phía đông bắc và cách địa điểm Finger 4 ở hồ băng Komsto khoảng 380 km về phía đông Ladakh. Hiện tại, Hotan có đường băng lưỡng dụng với chiều dài 3.330 m, chiều rộng 60 m. Giải thích trên tờ Indian Today, Đại tá Vinayak Bhatt người từng có hơn 30 năm công tác trong quân đội Ấn Độ, đồng thời cũng là nhà phân tích hình ảnh vệ tinh cho biết, những bức ảnh tĩnh cũng cho thấy rất rõ hoạt động xây dựng các tòa nhà mới, mà theo đánh giá của ông thì chúng sẽ được sử dụng làm doanh trại và kho chứa đạn dược. Công tác xây dựng đường băng đã bắt đầu từ tháng 6 năm 2020, còn các cơ sở chứa đạn được xây dựng vào tháng 7. Điều đặc biệt đáng quan ngại là các hoạt động hiện đang được phía Trung Quốc đẩy mạnh. Theo đại tá Vinayak Bahat, rất có thể Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do nước này tự chế tạo nội địa tới khu vực. Bên cạnh đó, căn cứ Hotan cũng có thể đang được nâng cấp để phục vụ hoạt động của lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc PLARF. Đây là đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm quản lý và điều khiển kho tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc. The Indian Today có ít nhất 27 kho chứa đạn được BLA xây dựng ở phía đông căn cứ không quân Hotan, cách nhà ga cũ khoảng 4 km và cách đường băng mới khoảng 2,5 km. Hôm thứ Hai vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ đều cáo buộc lẫn nhau về một vụ nổ súng ở Đông La Đắc. Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã bắn chỉ thiên để đe dọa các lực lượng Ấn Độ. Phía Trung Quốc cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Trước đó, ngày 15 tháng 6, quân đội Trung Quốc cũng đã thực hiện một cuộc tấn công hiểm ác vào binh lính Ấn Độ bằng đá, gậy gỗ đóng đinh và gậy sắt trong cuộc đụng độ ở thung lũng Gangwon về ở phía đông Ladakh, khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Các chuyên gia quân sự cảnh báo, tình hình trên thực địa ở vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước đang hết sức nguy hiểm. Tình hình đang rất nguy hiểm và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Trung tướng DS Hoda, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Ấn Độ từ năm 2014 đến 2016 nhận xét. Phần lớn diễn biến sẽ phụ thuộc vào việc liệu hai bên có thể kiểm soát được tình hình biến động này và đảm bảo nó không lan sang các khu vực khác hay không lính Trung Quốc tiếp tục cầm giáo mác, gậy gộc uy hiếp quân đội Ấn Độ trên biên giới tranh chấp. Theo tờ Economic Times, đêm thứ hai vừa qua, binh lính Trung Quốc lại tiếp tục mang theo gậy sắt, giáo mác, dùi cui và vũ khí sắc nhọn để uy hiếp các lực lượng phía quân đội Ấn Độ. Tờ Economic Times của Ấn Độ ngày 8 tháng 9 dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, trong vụ đụng độ diễn ra trên tuyến biên giới tranh chấp giữa hai nước vào đêm thứ Hai ngày 7 tháng 9, binh lính Trung Quốc đã mang theo gậy gộc, giáo mác cùng nhiều loại vũ khí thô sơ sắc nhọn khác để bao vây một vị trí của quân đội Ấn Độ tại khu vực Mukbari trên đường mòn Rejangla ở phía đông Ladakh. Các nguồn tin của Economic Times tiết lộ, khoảng 50 đến 60 lính quân đội Trung Quốc PLA đã tiếp cận vị trí của Ấn Độ trên bờ phía nam của hồ Pangong lúc khoảng 6 giờ tối, nhưng binh sĩ Ấn Độ đã kiên cường chống trả và buộc các lực lượng PLA phải rút lui. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc tấn công dã man vào binh lính Ấn Độ bằng đá, gậy gỗ đóng đinh và gậy sắt trong cuộc đụng độ ở thung lũng Gan Quan ở phía đông Ladakh, khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Đêm thứ hai vừa qua, binh lính Trung Quốc lại tiếp tục mang theo gậy sắt, dao mắc, dùi cui và vũ khí sắc nhọn để uy hiếp các lực lượng phía quân đội Ấn Độ. Khi quân nhân Ấn Độ thể hiện thái độ cứng rắn, buộc các binh lính PLA phải rút lui, thì phía Trung Quốc đã bắn khoảng 10 đến 15 phát súng chỉ thiên nhằm đe dọa binh sĩ Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên một nổ súng được ghi nhận ở đường kiểm soát thực tế LAC trên tuyến biên giới tranh chấp giữa hai nước sau 45 năm. Vụ nổ súng trước đó xảy ra vào năm 1975. Các nguồn tin của Economic Times cho biết, phía Ấn Độ đã không sử dụng bất cứ một loại súng cá nhân nào. Theo Economic Times, mưu đồ của Trung Quốc là buộc quân đội Ấn Độ phải rút khỏi các điểm cao chiến lược trên đỉnh núi Munpari và khu vực Rejangla. Trong vài ngày qua, PLA cũng đã toan tính chiếm giữ các điểm cao chiến lược ở đây và đã phá hủy một hàng rào sắt do quân đội Ấn Độ dựng lên vào đêm hôm thứ Hai. Economic Times cho biết, Đến thời điểm hiện tại, quân đội Ấn Độ vẫn tiếp tục khống chế các điểm cao chiến lược quanh bờ phía nam Hồ Pangong, những vị trí có tầm nhìn bao quát các tiền đồn của Trung Quốc ở khu vực Mondo. Tối ngày 7 tháng 9, PLA cáo buộc binh lính Ấn Độ đã vượt qua giới tuyến LAC và nổ súng cảnh cáo các lực lượng Trung Quốc ở gần Hồ Pangong, nhưng phía Ấn Độ đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố này. Chuyên gia Ấn hé lộ lý do New Delhi lâm vào thế bị động để lính Trung Quốc thâm nhập phục kích. Phó giáo sư Ali Ahmed cho rằng, mặc dù quân đội Ấn Độ IAF có đầy đủ nguồn lực để đối đầu và truy đuổi lính Trung Quốc, nhưng có một lý do chính khiến họ phải chùn tay. Mới đây, tuần báo Economic and Political đăng tải bài phân tích của tác giả Ali Ahmed có nhan đề Why India did not go to war with China, tạm dịch, tại sao Ấn Độ không khai chiến với Trung Quốc? nhằm đem lại cho độc giả một cái nhìn đa chiều. EMP là một trong những tạp chí học thuật có uy tín nhất ở Ấn Độ trong bối cảnh chuỗi đụng độ giữa New Delhi và Bắc Kinh liên quan tới các yêu sách về lãnh thổ chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chúng tôi xin được lược dịch bài viết. Vì sao Ấn Độ không mạnh tay với Trung Quốc? Ấn Độ có đầy đủ năng lực quân sự để đánh đuổi các cuộc thâm nhập ở khu vực Ladakh hoặc thực hiện một hành động quân sự nhanh và mạnh trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc.